thì các bác muốn biết được cách chơi các bác cứ xem hết video hoặc là liên hệ với em em sẽ tư vấn cho các bác cái cách để các bác có thể chơi hột của người ta đây là cái nón báo dung đây là cái nón mà để cái máy báo dung vào bên trong thì em đã làm cái máy vào bên trong rồi các bác nhìn này nón rất là đẹp luôn đó khi mà các bác lắc ấy thì à, ví dụ như ở cái bộ hột này khách đã đặt em làm vào mặt lục vậy nên một lát nữa mà cứ có lục lên thì trên nó nó sẽ báo là lục thì mình đánh gì ạ đánh lục tài đúng không ạ còn nếu không có lục thì các bác bỏ qua hoặc các bác ưng tài hay ưng xỉu ở cái chén đó thì các bác đánh thôi và sau đây em sẽ test thử cho các bác một vài chén để cho bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tang này đây cái nón này thì em sẽ đội lên đầu bởi vì là cái máy dung em để ở trong nón nên là em phải để lên đầu thì mới biết cảm nhận được cái độ dung của nó về cái bộ đồ chơi này thì em bao tang tích cho các bác hoàn toàn không tang nam châm nước muối dọn đèn đây nắp và đĩa thì hoàn toàn là nắp đĩa chợ nha các bác nha máy rung này máy rung ở trong này chắc chắn là sẽ có lục có lục mình đánh gì các bác lục tài đúng không ạ đó có lục và về tài chén này không dung này các bác này không dung như vừa rồi em đã nói đấy các bác ưng thì mình đánh thôi còn nếu không thì mình cứ bỏ qua em vẫn dở cho các bác xem là ở trong này chắc chắn sẽ không có lục đó không có lục lên tài máy tiếp tục không dung này không dung mình lại không có lục bỏ qua nhé các bác nhé đó không dung không có lục xỉu máy rung này các bác này chắc chắn trong này có lục em đánh lục tài rung rất là mạnh rất là nhiều luôn em khẳng định trong này có ít nhất phải hai đến ba con lục này các bác này đó hẳn hai lục luôn lên tài đúng chưa ạ tiếp tục lại rung lại có lục tiếp các bác nhá lục tài này đó có lục lên tài được chưa ạ